tỷ lệ lên bảo cũng rất là cao. Đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 hàng độc quyền của bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em. Các bác muốn được tư vấn hay muốn được test hàng các bác có thể lên trực tiếp cơ sở em em ở bến xe miền Tây nếu không thì các bác cứ kết bạn hoặc alo với một trong hai số điện thoại trên của em kết bạn Zalo bên em sẽ tư vấn cho các bác và với cái bộ hột tài xỉu 2020 này hoàn toàn không tăng tích vậy nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm khi đi chơi tại các đấu trường lớn về phần tăng tích thì bây giờ em sẽ test thử cho các bác nhất là em sẽ à, dọi đèn cho các bác đây các nhìn này hột trong em dọi cả ba hột luôn các nhìn thấy không ạ hột hoàn trong bắt luôn đó các nhìn này được chưa ở đây thì em sẽ ờ, thử nam châm đây nam châm này không hít em thử luôn cả nắp chén hột đó không hít các bạn nhá với cái bộ hột tài xỉu 2020 này à còn lại là nước muối nữa nước muối thì uh, em ờ, xin khất các bác muốn lúc nào mà các sở hữu hay muốn test trực tiếp các bác cứ gọi video zalo cho em em sẽ test đầy đủ tăng tích cho các bác và sau đây thì em ờ, xin phép được test thử một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả mà cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó mang lại cho các bác đầu tiên là em sẽ test thử đi đều chén tài chén xỉu cho các bác xem đây đây nó đang ở tài giờ em xuống xỉu này đó xỉu này tài này xỉu này tài này đó vừa rồi em đã test thử cho các bác cái tỷ lệ đi đều của bộ hột này bây giờ em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em sẽ xuống xỉu này đó em xuống xỉu này bây giờ em giữ xỉu này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này đó bốn xỉu bây giờ đang ở xỉu đúng không ạ em lên tài này lên tài đó các bác thấy sao ạ đấy là vừa rồi là em đã giữ xỉu